quản cả hai thông chi tam rơi không sai đại đạn nhân dân nước nước xoay vần cơn mưa xa đi Phan các quan về truyền phan các quan tả văn lưu võ lượng ban đào đàn quân thủy quân bộ đối hàng sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về đồng đội chép biên rõ ràng phê cho đầy đủ trường sinh trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phê cho dung mạch đôi đường sơn san sát không đâu bằng bằng số nước chảy tràn hội cát nhật đương thời nhỉ sơn lâm sơn trang con dáng đền dáng phủ con chấp tờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đình dưới quan hạ trình về năm cung mới nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn này được lộc tài vững tiến nhân khang vật thịnh con ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào đắc đạo như đấy được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang lịch sử được cao thể ấn giỏi thế quyết đông quân nhang bắt ngàn đệ tử trên ban lại à, ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự cho được sáng hai con mắt chặt hai đầu gối nhỉ sớm thay hoa chiều lọc nước phụng sự cửa quan cho được mãn chiều xế bóng nhỉ con ban khen ban thưởng cho bản đền bích thủy động linh từ nhỉ được đông con nhang bát ngàn để từ quốc đảo dân cầu cho được sở nguyện như sở cầu tổng tâm nhỉ dạ. con cho được uh, uh, sửa sang đền nhỉ đền dạ, phủ đền sở cho được uh, phong quang tố hảo cho được uh, <coughs> uh, phong quang tố hảo con tiếp tài lai lộc cho nhé con đưa khách gần đưa khách xa về nhỉ à, dạ, con ban khen dân thưởng cho các đồng đền chủ nhang bản tự cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tay quỳnh tay quế tứ trụ à, dạ, hầu dân này. con ban khen cho cung đàn tiếng hát con ban khen cho bách gia chăm họ lộc nhà nào mà nhà đấy thế mà bách gia chăm họ nhất tâm của anh em ta không sợ thiếu cái chi chi ha à. bay đình thường tùng reo như đi